Xin chào các bạn à, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách kết nối một cái tai nghe Bluetooth với cái laptop hoặc máy tính của các bạn nhé thì à, ở đây mình có một cái tai nghe Bluetooth này đây tai nghe tên của nó là F9 Đấy. thì à, để kết nối cái tai nghe này với máy tính thì đầu tiên các, các bạn cần phải bỏ cái tai nghe này ra Đấy. bỏ tai nghe này ra thì nó mới bắt đầu nó khởi động và trên cái máy tính của các bạn thì các bạn có thể kích vào cái mục ờ, tìm kiếm này và gõ chữ Bluetooth Đấy, thì ờ, mình gõ chữ blue à, cái là nó ờ, ra gợi ý rồi là Bluetooth and other device setting các bạn kích vào này Đấy, thì nó sẽ ra cái bảng bạn ờ, bật cái chế độ Bluetooth của máy lên hoặc các bạn có thể ờ, vào cái mục này nhé vào mục Start này vào mục Setting này Đấy, thì trong đây sẽ có phần Device này các bạn kích vào phần Device này thì nó cũng sẽ ra cái bảng Setting của Device như này nhé thì trong cái mục này thì phần đầu của của, của, của mục Device này thì các bạn sẽ kích vào cái phần S bluetooth other device này các bạn kích vào đây này. à quên các bạn cần phải bật bluetooth lên trước đã nhé ở đây có cái nút bật này Đấy. bạn bật bluetooth này này sau các bạn nhấn vào thêm thì ở trong đây thì các bạn chọn vào cái dòng à, đầu tiên này bluetooth này kích vào đây Đấy, thì nó sẽ ra cái ờ, cái ừ, tên của cái tai nghe này F9 này Đấy, phần dưới có chữ audio nhé các bạn kích vào đây này đây các bạn nhìn cái tai nghe nó đang nháy nháy để nó tìm kiếm này này tìm kiếm thiết bị này để kết nối thì các bạn kích vào đây này Đấy. thì nó nhấn vào connecting này đấy sau khi connect được thì nó sẽ ờ, mất cái phần đèn báo này này đấy như vậy là các bạn đã kết nối xong và bây giờ các bạn có thể nghe nhạc ờ, trên cái tai nghe này hoặc là làm việc trên cái tai nghe này đã kết nối được với cái máy tính này cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại